Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua lại có thêm một sóng lạnh nữa tăng cường xuống nước ta. Tuy nhiên, cường độ của khối không khí lạnh lần này không mạnh lại tăng lệch đông. Vì thế, nó chủ yếu chỉ duy trì tình trạng nhiều mây. Mưa xuất hiện ở một vài nơi nhưng sương mù thì xuất hiện, nhiều nhất là ở các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ. Đến trưa và chiều ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời giảm mây hưởng nắng, nền nhiệt ngày tăng lên mức là 23 cho tới 25 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ nắng sớm, cường độ nắng mạnh hơn, nhiệt độ cao nhất từ 25 cho đến 27 độ, có nơi cao hơn. Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường đến thời tiết miền Trung là không đáng kể, nó chủ yếu duy trì tình trạng nhiều mây và có mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng ở khu vực Bắc Trung Bộ và vùng từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi. Nhiệt độ trong ngày ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giao động trong khoảng từ 24 cho đến 26 độ. Khu vực từ Quảng Bình cho tới Thừa Thiên Huế mây nhiều nên nhiệt độ chỉ ở ngưỡng từ 22 cho đến 24 độ. Với các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, Bình Định, nhiệt độ cao từ 25 đến 27 độ. Còn ở khu vực Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ cao 28 đến 30 độ. Không khí lạnh tăng cường chưa tác động xuống đến miền Nam, vì thế thời tiết nhìn chung chưa biến động nhiều. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ trời tạnh giáo có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, mức nhiệt độ trong khoảng 32 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn trời nóng nhẹ về trưa và chiều. Về đêm ở khu vực Tây Nguyên chỉ có mưa ở một vài nơi, nền nhiệt dao động trong khoảng 17 đến 19 độ. Còn với Nam Bộ thì không mưa và trời mát, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ.